Ôi, trời ơi, từ lúc có cây kiếm siêu sức mạnh này Mấy con zombie là chuyện bình thường Ơ, làm gì cơ, lại gần tao hả mày Cho siêu xe, chạy <laughs> ra, trời, đung đung đung Ai, trời đất ơi, cái gì vậy không Đó, đây <laughs> Ủa Sam, bà đang làm gì vậy Trời tôi đang lái con siêu xe mới của tôi Đó, siêu xe này đó, siêu xe chưa Ú, trời ơi Trời ơi, <laughs> Sam ơi, bà đang lái xe kiểu gì vậy lần đầu tiên tôi thấy có một cái người mà lái xe đạp mà nằm ở bên dưới cái bánh xe <laughs> trời ơi là siêu xe siêu xe đi làm với xe, xe, thường rồi không đây là siêu xe rồi không đó nhìn, phải ngồi nhìn thấy ghê quá nhìn thấy ghê quá thôi thôi làm ơn đi bà ra chỗ khác giùm tôi để tôi đi tôi, tôi tiêu diệt mấy con zombie <laughs> ủa mà khoan ủa mà khoan cái chiếc xe này bà kiếm ở đâu ra vậy trời ơi trong nhà trong làng mà đó có cái chị bán xe mà chị ấy bán rẻ lắm biết sao không sao ừ, trời ơi cái xe này đạp là tôi à, bán cam tôi mua được á đó Chạy. Trời ơi bạn ơi Sammy đem bé cam đi Sammy bán đi Sammy đổi lấy cái xe Trời ơi trời Sam làm gì sao được cái Sam Trời ơi Trời ơi đùa thôi Trời gì sao tôi bán cam mà Trời tôi bán ông tôi mua xe còn hợp lý cho bạn cam sao bạn được Trời đất ơi gì quá đáng vậy Bà à. nói vậy luôn tôi buồn tôi về nhà Tôi buồn rồi à, à, Giận giận Giận vui giận vui giận vui Xin lỗi xin lỗi xin lỗi Cái xe này ở đâu mà ra Trời ơi biết sao không? Chị chủ chị chủ ờ, đơn giản chị chủ bảo là giết hai con heo xong rồi chị đưa chị chị đưa cho tôi cái xe đạp luôn á. Hai con heo mà đừng cái xe đạp. À. Ghê chưa? Có nghĩa là bà bà bà đổi thịt heo bà lấy xe đúng không? Ủa cái gì? Đổi được hai chiếc luôn hả? Ừ hai chiếc luôn. Đâu đâu đâu đâu cho tôi chiếc đi, cho tôi chiếc đi. Đây, cho tôi chiếc đi. Siêu xe, đây từ từ bình tĩnh. Đó. wow siêu xe. Ok để để. Đó. Uh, wow. Đi coi. Ôi của ai đã vậy ui ui lái nè lái nè ồ ờ, trời trời ghê vậy ghê vậy ui mấy bạn ơi bạn coi siêu xe đó bạn ơi ui ờ, trời trời trời trời ghê chưa Xịn lái nhanh chưa ơ nhưng mà ờ. khoan nha cái siêu xe nó hơi lạ lạ nha siêu xe đâu mà nằm ở dưới bánh xe à. chà chà cái cái cái cái cái, cái đít xuống với cái sàn cái cái sàn ừ. sàn này, rác đít, đít muốn chết luôn á để siêu xe nó hoạt động khác xe bình thường phải không xe ok thôi thôi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 trong tập trước á khi mà bọn mình đi gọi là kiếm cái cây kiếm mà mình đang cầm trên tay này bạn thấy không đây, đây là một cây kiếm rất là mạnh luôn nha có con zombie kìa mày hả mày chết đi con chém phát là chết zombie luôn đó thì ở chỗ này nè nó xuất hiện gọi là mấy con chim siêu to khổng lồ bạn ơi thì có rất nhiều bạn bảo mình là anh ơi anh hãy thử sử dụng cây kiếm siêu sức mạnh của anh để tiêu diệt mấy con chim này thử đi Thì ok, bây giờ mình sẽ dùng cái kiếm của mình để tiêu diệt nó nha Ok, rồi Bây giờ thế này đi à, Ở đây nè, là có mấy con chim gọi là siêu to nè Thì để tôi, tôi sẽ tiêu diệt nó Còn à, Sam á, thì có mấy con chim mà nhỏ nhỏ nè Mấy con chim mà chim zombie á, thì Sam tiêu tiêu diệt mấy con chim nhỏ nhỏ nha, được không? Ờ, được á, cái này Ok, Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó mày ơi Mày hả mày Trời ơi, cẩn thận, cẩn thận Ôi mày thấy không, con này nó chỉ cần cắn chúng ta cái thôi chúng ta sẽ bị độc là cái đầu chúng ta to to, to đùng luôn, ghê vậy Ok, đây. Rồi bây giờ để mình à, nhào vô mình à, tiêu diệt mấy con chim à, khổng lồ nha bạn nha Ok cái gì chứ mấy con này là chuyện nhỏ Rồi Lại đây mày à. Trời đất ơi cái gì vậy <laughs> Tính ra mình mới nói là chuyện nhỏ luôn á Ôi là trời cái gì vậy Mày mày mày láo mày Ui nó cắn mình Ây da da Ây da Ôi con này khỏe quá Rồi Mày hỏi Một con À chết mày đi con Rồi ok con thứ hai nè Right, yeah. Ây da, đau quá Trời ơi, con này mỗi lần nó cắn mình một cái là mình sẽ mất máu rất là nhiều các bạn ơi Trời Shit. ơi, nó cắn tôi bông ơi, cứu tôi yeah. Dạ. Rồi xong Giết được hết rồi nè <laughs> Trời ghép là dễ U mấy bạn ơi Mới giết coi xíu thôi mà bọn nó chết queo hết nữa bạn ơi Rồi rồi, bọn nó nó rơi ra gì đây Ở ờ, sao mày, kế bên bà có con zombie kìa Mày hả mày Trời ơi trời à. Ok để tôi xem coi mày à, mày nè sau khi mà giết xong con này á thì nó rơi chúng ta những cái cộng lông với lại là mấy cái chìa khóa ủa mấy cái chìa khóa này để để làm gì ta nhìn lão vậy hình như mấy chìa khóa này dùng để mở cái gì đó ra sao sam ơi mà thôi để từ từ ừ. đi chúng ta sẽ tìm tìm cách để mở mấy bằng bằng cái chìa khóa này nha chìa khóa này dùng để mở gì ta mình không biết nữa nói chung á là mình đã tiêu diệt xong mấy con chim siêu to khổng lồ ấy bạn ơi thì bọn nó yếu xìu à <laughs> cái kiếm của mình quá mạnh luôn chém có tí là chết ơi trời ơi trời ok rồi bây giờ mình với sam sẽ cùng nhau đi khám phá tiếp nha sẵn rồi có cái xe đạp này đó bọn mình sẽ cùng nhau đi ờ, khám phá siêu xe ok ok siêu xe siêu xe rồi ok rồi bây giờ mình với sam sẽ cùng nhau đi khám phá xung quanh đây coi có còn gì nữa nha bạn nha ok let's go ui mấy bạn ơi ở bên kia hình như mình đang thấy là một con chó đớm hay sao bạn ơi ủa phải không ta sao sao sao sao lại đây lại đây ừ. hình như bên kia là con chó đớm phải không ui con chó đớm kìa Ồ, oh, một con chó bạn ơi. Ok, mình phải qua đó mình giải cứu nó mới được. Chỗ này quá trời zombie luôn mày ơi. Không được rồi. Mày hả mày? Cút ra. Cút ra. Đó, ờ, ui nó hú lên kìa, nó hú lên kìa. Uh. Ok, rồi chó ngoan, chó ngoan, anh có xương đây nè, con muốn ăn không? Trời chó đớm dễ thương các bạn ơi. Ok, mình sẽ lấy xương nè, mình cho nó ăn nha. Ăn đi. Uh. Uh. Tôi cho nó ăn xong nó nó xuất hiện một một cái nơ nè Sam ơi. Uh. À. Vậy là bây giờ chó đớm này đã thuộc về tôi rồi đó. Rồi, rồi tôi tôi tôi đi thử coi nó có đi theo tôi không. À con ơi Ui, ui kìa nó theo tôi à. Ui, wow, tôi biết dịch chuyển luôn ờ, Ok, ok, tôi, tôi thử tôi di chuyển coi nó có đi theo tôi không Ôi, nó đi theo tôi nè à. Ok, con bò, tôi thử tôi quýnh con bò coi nó có quýnh con bò không nha Quýnh con bò nè, rồi xong Chó sẽ làm gì đây Ây à. Trời đất ơi, chết Con bò đáng ghét, tôi dám cắn anh đó Cắn nó đi chó Mày hả mày Mày, mày cắn cắn nó chó, đúng rồi Hay quá Trời ơi Ok bạn ơi, vậy là từ bây giờ mình với Sammy sẽ không còn là cô đơn nữa Bọn mình đã có thêm một người bạn đồng hành với bọn mình Đó chính là một bé cuốn siêu cute bạn ơi Đã, ok Một bé chó đớm nha, ok rồi Bây giờ chúng ta cùng nhau đi thám hiểm tiếp nào chó ơi Đi theo anh nè, à. đúng rồi, đó, giỏi quá Đi thôi, let's go U, bên đây u zombie quá trời luôn uh, <gasps> zombie xuất hiện zombie xuất hiện no no no no ok để mình thử uh, kêu bé chó tấn công zombie thử coi coi chó tấn công đi à bạn thấy không coi nè coi nè tấn công đúng rồi cắn đó đúng rồi ui nó lại gần mình kìa hay nè để anh phụ cho để anh phụ cho mày vậy mày này mày này thích lại gần tao không trời giỏi lắm chó trời ơi đúng là bé chó cuốn này quá giỏi luôn mày ơi ok rồi đi tiếp đi tiếp đi tiếp trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn hãy nhìn nè Wow, trời ơi Bọn mình đang lái xe một hồi Thì bọn mình mới phát hiện ra ở đây nó có một cái gọi là thành phố bỏ hoang mấy bạn ơi Wow, trời ơi, nhìn kìa Trời ơi, rốt cuộc thì ở đây cũng có người sống mấy bạn ơi Ê, sao sao Sam, qua đây, qua đây, qua đây, trời ờ, ơi đây, đây, đây, đây Bây giờ mình với Sam sẽ thử một mình sẽ lấy lái mình sẽ lái xe mình chạy đây thử nha. Ủa, Hello mấy cưng. Ê, tính ra trong đây không có người sống Sam ơi, mà toàn là zombie không à. Trời ơi chết chết chết. Mày mày hả mày? Ôi nguy hiểm quá bạn ơi. Mấy anh gọi là công nhân bị zombie cắn cho nên biến thành zombie nè. Trời ơi, nguy hiểm vậy ôi không biết trong đây có ai sống không ta mình hy vọng là sẽ sẽ có người sống trong đây hy vọng là chưa có ai chết hết không tính ra nếu mà nói chưa có ai chết thì tất nhiên là không có chuyện đó rồi tất nhiên mọi người bị zombie tấn công là phải chết nhiều lắm nhưng mà hy vọng là sẽ có người sống trong đây ơi từ từ đi vòng vòng có cái ai đâu không ấy u trong đây còn có cả chim zombie nữa bạn ơi trời ơi trời đi đâu cũng gặp mấy con này hết ấy rồi xong chết beo luôn rồi tức quá mà giết đi sao ok rồi bây giờ mình sẽ chui đây coi coi trong đây có gì không nha wow một dạng PC Ui lụm lụm lụm lụm Ủa, Ủa sao không lụm được Ủa Ủa không lụm được Lấy này được không Ủa, Không lấy được luôn bạn ơi Mọi thứ trong trong cái khu này không có thể nào là lấy được hết Ok từ để mình nhìn lại mình, mình lấy cái cửa rồi ông ta thử lấy cái cửa coi Cũng không lấy được cái cửa luôn Ui zombie kìa zombie kìa Ui Mày mày Ui ui ui Mày hả mày Ôi trời ơi để mình lên lầu mình xem ở trên lầu có gì không nha ơi không biết ở đây có Đây ai sống không viện hả ờ hình như cái này à. hình như cái này là cái bệnh viện hay sao á nhưng mà không biết có ai sống ở trong đây không đây để xem thử coi hello có ai còn sống trong đây không không có ai luôn sao ơi chết rồi ok thôi mình cứ đi đi qua cái nơi khác thử xem coi Ai, trời hôm nay nguy hiểm quá bạn ơi ok bây giờ mình sẽ thử chạy với cái, cái ngôi nhà khác nha để coi coi ngôi nhà xung quanh đây còn ngôi nhà nào không à, lên lên lên lên ok ai trời ơi một cái khu phố mà bị bọn zombie tấn công mà đến nỗi bây giờ là tan hoang luôn bạn ơi tùm lum nơi chỗ nào cũng bị bể nè chỗ nào cũng bị nổ hết trơn luôn á ui ở chỗ này nó có cái xe nè <gasps> oh my god phải cái xe không ôi thử coi mình lái mình lái được không ui <gasps> mình lái được nè Sam ơi Ui có một cái xe đây nè Ui nhưng mà mình phải cần có bình xăng mình mới chạy được Ôi không được rồi không được rồi Ok Ủa Sam xe đạp của bà đâu mà Sam bà, bà đi bộ vậy Tôi thấy đâu xe đạp tôi mất đâu rồi á Trời ơi trời mấy con zombie đang rồi Trời ơi bà lấy xe đạp sao mà để cho zombie ăn cắp luôn xe đạp của bà vậy Trời ơi là trời Thôi kệ đi Bây giờ mình sẽ lên thử trên đây coi coi Không biết trên đây có ai còn sống không Để lên thử nha Đây, Hello Ủa có cái rương gì nè Trong cái rương có gì không Ở Trong rương không có gì hết bạn ơi Chén vải tưởng có gì chứ Ok quay thử coi Đây, Ui zombie zombie zombie Tôi thấy có con zombie sống muối nè Ui Ui giết đó Mày mày Ui ấy nó rơi một củ cà rốt kìa đem đem đem về nhà chồng đem về nhà chồng ok rồi leo đây coi còn ai trên đây không nha Hello, có ai còn sống không? Chúng tôi đến đây để, để cứu mọi người đây, có ai không? Không có ai hết. Trời ơi, hình như cái này là một cái công ty bạn ơi, có quá trời vàng PC được luôn nè. Còn có cái rương nè, để xem coi trong cái rương có gì không nha. Mở coi. Ờ, không có gì hết trơn á. Bên đây có gì không? Ờ, trời ơi, không có gì luôn mẹ ơi. Ít nhất phải có cái gì đó thích thức ăn cho bọn tôi ăn chứ không có gì hết trơn vậy. Này, ôi, ôi còn cái rương này, còn rương nè. Wow, có một cây súng mấy bạn ơi. Ồ ra là chỗ này có cái rương có cái rương hông nha cái đây có cây súng nè đâu mình thử mình gài đạn vô coi wow cây súng nâu vãi bạn coi nè ui ok để mình ngắm thử nha ngắm mình ngắm thử coi mình ngắm thử coi ủa cái súng này không ủa cái súng này nó không ngắm được hả à súng này là súng bắn thường rồi không, không phải súng ngắm ok rồi xuống dưới xuống dưới bây giờ bọn mình sẽ qua bên ngôi nhà khác nha bạn nha ok có cây súng ở đây nè <laughs> xịn xịn xịn ok u zombie kìa mày mày mày mày ui cái súng này yếu quá không được không được cái súng này nó hơi yếu chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy sao ơi quá chạy luôn hả chạy chạy chạy Ủa, ở ngoài đây cũng có zombie nữa trời ơi nhiều zombie thế chạy qua đây chạy qua đây chạy qua đây Ai, cái khu này quá trời zombie luôn bạn ơi đi đâu cũng gặp zombie hết ui còn con cái nào mày thôi rồi bây giờ mình sẽ đi xung quanh đây còn thêm cái ngôi nhà nào nữa thì mình sẽ vô mình khám phá luôn nha bạn nha rồi ok bạn ơi bọn mình lại kiếm được thêm một cái tòa nhà nữa nè để bọn mình chui trong thử nha không biết có ai trong đây không ui tới thui hả bạn ơi sợ ma vãi ok nhà ma hả không Gì bên vậy? đây bên đây không phải là nhà ma u uh, bên trong có cái bánh kem kìa Trời lâu quá tôi không được ăn bánh kem tôi thèm quá từ từ để tôi chưa vô uh, bánh kem nè sam ơi sam rồi lại lại lại lại bọn mình okay, mỗi bọn mình ăn mỗi đứa một nửa đi ok ăn nè nhầm nhầm nhầm rồi ok nhầm, rồi có sam á đó trời ơi ngon Ui, quá trong đây còn có bánh quy nữa nè lụm luôn lụm luôn à có gì lụm cái đó nha sam bọn mình chia đôi ra ok rồi đi tiếp đi tiếp đây tính ra là vô trong này à, cũng lời nha đi à, gọi là lút đồ lụm được quá trời đồ luôn ok rồi bên đây còn gì không để qua này thử coi Chúng ta phải đi xung quanh để kiếm mấy bạn ơi À trong đây không có gì hết trơn Rồi ok cái phòng này là gì đây Ui trời ơi nhìn kìa bạn ơi Căn phòng gì đâu mà nhìn nó ghê quá Ôi còn này là gì Trời cái toilet Trời ông nào đi toilet còn chưa giỏi nè Ghê cái mồm Đâu ngoài đâu ngoài đâu ngoài Gớm quá Ok để leo trên lầu coi còn ai nữa không leo lên leo lên đây đây đi bên đây à đây nè à, leo lên leo lên à chuẩn bị kiếm sẵn nha không thôi là gặp zombie là chết đấy ồ hello có ai không cho anh em hello Where you from? Ồ không có ai hết bạn ơi Ồ Trong này không có gì hết trơn á Có mấy cái giường nè Không biết mình lấy được mấy cái giường đem về nhà ông ta Mình thử lấy cây rìu mình chặt mấy cái giường rồi coi Đấy Không được đâu Sao? Ôi Hồi trong đây nó không cho mình lấy cái gì hết á bạn ơi Trời ơi kỳ thiệt chứ Ở bên đây có cái rương nè Cái, cái rương có gì không? Không có gì luôn Qua này thử coi hay, trong đây không có gì hết là sao mày ra ngoài ra ngoài ra ngoài mình đi kiếm cái khác đi trời sắp tối rồi nguy hiểm quá à. chết rồi trời trời tối chỗ này là là zombie sẽ xuất hiện nhiều hơn á mình phải tranh thủ với Sam ơi Không thôi là một hồi zombie nhiều lắm á nha Ok Ê Sam Tính ra cái xe đạp của bà nằm bên đây luôn mà từ nãy giờ bà đi đâu vậy hả Trời ơi tôi biết tôi tưởng zombie đăng cấp tè đồ này hả Trời ơi bà dùng cái xe đạp ngoài đây luôn <laughs> Bà rảnh okay, ghê okay. á Ok leo lên leo lên Bây giờ bọn mình đi đi kiếm đi kiếm chỗ chỗ khác nè Wow, ở chỗ này nó đang có một cái khu gì nhìn giống cái siêu thị quá nè các bạn ơi Ok, để vô xem thử coi có ai còn sống trong đây không Sẵn rồi mình vô đây mình hút đồ luôn sẵn rồi mình rút đồ luôn ok mua đồ gì mua đồ còn ai còn sống trong đây đâu mà mà mua mà mình mình cho mình mua đồ rồi ở gặp zombie nó cắn mình là chết luôn á thấy không tôi mới vừa nói xong mà zombie xuất hiện rồi nè good à, ok rồi để leo trên lầu coi Ôi, không biết trên lầu à, có cái rương nào có cái đồ gì cho mình lút đồ không ta một con zombie sáu muối chạy Ui. Trời đất ơi, nó nổ banh chành xác tôi luôn ơi Trời ơi, trời, bà phải tránh xa mấy con zombie này ra chứ Ê Sam ơi, Sam ơi, có một cái dạ. hamburger ở, ở phía trên kìa Sao lấy À, hình như khu này là khu bán hamburger sao hết tôi thèm hamburger lắm làm ơn đi có ai không cho tôi xin một cái hamburger đi làm ơn làm ơn yeah, tôi đói quá tôi thèm hamburger lắm tôi bị kẹt ở đây lâu lắm rồi để xem coi có không không có gì luôn à. có mấy bịch đạn à không có hamburger <laughs> tôi thèm hamburger quá à. làm ơn cho tôi xin cái hamburger được không tôi bị kẹt ở vùng đất zombie này lâu lắm rồi đó trời ơi buồn quá mấy bạn ơi ui có có có có có có người sống nè có anh bộ đội nè có mấy ông già rồi nè Ủa, sao ông già ông đi chậm vậy thôi mày nói gì đó đi thằng vô ông đi chậm chậm vậy chắc ông này ông già rồi á ok mọi người yên tâm tôi sẽ về nhà báo báo cho những người khác và người ta sẽ đến đây cứu cứu mọi người mọi người yên tâm nha ok đi tiếp đi tiếp ui mấy bạn ơi bây giờ trời tối rồi cho nên zombie xuất hiện quá trời luôn bạn ơi coi kìa trời ơi quá trời luôn mình bọn mình phải phải giết bọn nó trước mới được mày mày hả mày, mày. ok còn này nè mày hả mày ui sao lưng sao lưng mày hả mày ok rồi trong đây là cái gì đây ôi sam ơi hình như cái này là cái này là xăng nè wow lấm lấm lấm lấm wow. trời, trời trời cái này cái này cần lắm nha cái này cần lắm nha ui có thêm mấy cái bình này nữa nè trời ơi mình có xăng là mình sẽ chế tạo được cái xe để mình đi về ok hợp lý đi đi tiếp đi tiếp tiếp quá quá hợp lý luôn có có xăng ở đây rồi mừng quá bạn ơi ok ở trong đây cũng là xăng hay sao nè lượm hết luôn lượm hết luôn có gì lấy đó ok lượm hết rồi trong đây lấy luôn Ồ, oh, có xăng rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi kiếm cái xe, xong bọn mình sẽ chạy chạy về làng nha bạn nha. Chứ bây giờ trời tối quá rồi zombie xuất hiện rất nhiều luôn. Ồ, uh, mấy bạn ơi, ở chỗ này có một cái xe nè. Trời may quá, may quá. Ok, mình sẽ lấy xăng mình đổ vô nha. Đổ vô, đổ vô, đổ vô. Rồi ok, nhiên liệu đầy rồi leo lên. Leo sao ơi, leo lên, leo lên. Nhanh lên. Rồi. Ok rồi. Lái nha, lái nha. Ui, chạy được rồi nè, chạy được rồi nè, chạy được rồi nè. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ôi, cẩn cẩn thận, cẩn chừng, cẩn chừng bị tung xe. Trời ơi, mày nhớ, mày nhớ chạy chạy chạy theo anh nha. Ok. Lái ra. Ai ui nhanh lên nhanh lên nhanh lên tôi chừng cho mình thành công này đi cố lên cố lên trời trời à, cố lên cố lên bạn ơi ok <laughs> bọn mình sắp thoát khỏi được nơi này rồi quá hợp lý luôn ok quẹo nè à, coi phong rấy sinh bôi quẹo nè à, ok ủa khoan đường đường đường ra bên nào sao tôi còn nhớ tôi chết lè luôn phong tôi thui sao biết được ừ ha giờ tao thui rồi không biết đường ra chỗ nào luôn á ok mình rén thôi mình rén mình chạy thôi tung zombie nè mày thôi tao tung mày này mày mày hả zombie ok rồi chạy chạy chạy chạy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 Không sao hết, có xe chạy rồi Yeah, về nhà thôi Let's go